À, xin mến chào à, quý cô chú anh chị và các bạn thì à, hôm nay là ngày chủ nhật thì tiếp tục em sẽ quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái à, miếng đất nha miếng đất này à, nằm tại xã Vĩnh Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương thì à, thường thì em cũng tranh thủ những cái ngày cuối tuần đó, em đi quay và sau đó trong em sẽ về em chỉnh sửa và up lên trong à, các ngày đó. thì à, đây là một cái miếng đất uh, nằm trên mặt tiền uh, bê tông nha quý vị. Có cái bề ngang là 85 m. Đó, bề ngang 85 m và chiều dài vào cái miếng đất của chúng ta thì có một cạnh là 40 40 m và một cạnh là 47 m nha quý vị. Có uh, 300 m thổ cư. Thì uh, bây giờ em sẽ nói vị trí cái miếng đất ha. Thì uh, cái miếng đất của chúng ta đây đó, cái miếng đất trống đây thì cái từ đây chúng ta đi thẳng ra phía trước chúng ta có con đường bê tông chúng ta quẹo phải là sẽ ra đường DH513 nha quý vị là khoảng tầm 200 mét và quẹo phải chúng ta sẽ đi ra chỗ ngã ba chợ Đài Loan và đường DT741 thì à, từ đây mà ra chỗ đường DT741 đó là khoảng tầm hơn 200 mét nha quý vị rất gần hơn 200 mét thì à, phía sau lưng này thì cũng có có có đường, đường thông ra ngay chỗ ủy ban xã Vĩnh Hòa nha quý vị ở đây thì à, có điện kéo tới đất rồi phía trước là có nhà dân nha phía à, phần đuôi đất chúng ta là nhà dân ở khá đông đây thì à, từ đây thì chúng ta đi thẳng ra phía trước á, thì sẽ ra chỗ đối diện là Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Cái vị trí miếng đất chúng ta thì nằm cách trung tâm huyện thì khoảng tầm 3 cây số nha quý vị. Và cách uh, thành phố mới Bình Dương khoảng gần 30 cây. Rồi cách Sài Gòn khoảng uh, gần 60 cây số nha. Thì uh, báo cho quý vị giá của cái miếng đất này á chủ đất á, đưa ra là 100 triệu một mét ngang nha quý vị ở đây chỉ tính mét ngang chứ chưa tính mét vuông là 100 triệu một mét ngang quý vị nào chúng ta có nhu cầu thì vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 hoặc là cái số Zalo 0972 042 552 Đó. thì uh, cũng như ờ, mấy lần trước em đã nói thì ờ, cũng quý vị mà chúng ta ờ, có nhu cầu bán đất thì có thể liên hệ em qua cái số điện thoại em để phần tiêu đề video hoặc là trong cái bấm vào phần mô tả thì quý vị liên hệ em thì em sẽ quay hỗ trợ cho quý vị ha quay video hỗ trợ bán cho quý vị tám mươi mét mặt tiền bê tông có 300 mét thổ cư xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Giá 100 triệu một mét ngang. Quý vị nhìn ở đây thì nó hơi bị vướng cái cỏ nên nó nhìn nó không thấy các cái nhà phía sau á, nhưng phía sau rất là đông dân nha quý vị. Khu dân cư ở ờ, phía sau và cách DT chỉ khoảng hơn 200 mét thôi. Ngay chợ rất là tiện rồi, em xin cảm ơn ờ, quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.